à, những sản phẩm máy làm cẩn nhôm cẩn nhựa của công ty xuất nhập khẩu Hunter Việt Nam. Bên em luôn tự hào là đơn vị cung cấp máy làm cẩn nhôm cẩn nhựa lớn nhất à, thị trường Việt Nam hiện nay và đang là đơn vị bán máy làm cẩn nhôm cẩn nhựa bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam. À, khi các bạn đến với công ty chúng em thì sẽ được những đội ngũ nhân viên tư vấn à, những sản phẩm làm sao cho phù hợp nhất về vấn đề là chất lượng giá thành cũng như là phù hợp với vấn đề là khối lượng công việc của anh chị các bạn để đầu tư những tàu máy phù hợp nhất à, sau khi đó thì sẽ có những hệ thống kỹ thuật bên em có à, bằng cấp tay nghề và chuyên môn về vấn đề ờ, máy móc sẽ đến và bảo hành cũng như là lắp đặt bán giao công nghệ cho tất cả anh chị các bạn để sử dụng và tạo ra những sản phẩm làm sao là tốt nhất và hoàn thiện nhất à, để ờ, đưa đến tay khách hàng và ngay sau đây thì ờ, em sẽ giới thiệu tất cả anh chị các bạn dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu mang thương hiệu đó là mã số F55 hay còn gọi là 05S cao cấp đây là một dòng sản phẩm mới nhất bên em hiện nay đang được rất nhiều các bác làm nông kính trên thị trường đầu tư và cũng như là tìm mua nhiều nhất à, vì tại sao sản phẩm này lại là đang là sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay thì uh, sau đây em sẽ uh, đi chi tiết hơn để cho anh chị và các bạn có thể là được tìm hiểu tìm hiểu rõ hơn một chút à, trước mặt anh chị và các bạn đây là với con máy cắt nhôm hai đầu F55 này bên em thì với à, khối lượng công công suất của nó cho mỗi một đầu máy là 1,5 kW và hai đầu máy là 3 kW và nước cắt là 405 thương hiệu Owen của Nhật Bản đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của trên thế giới hiện nay ở bên bên em sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là nước cắt trong vòng 6 tháng nếu như anh chị cắt và bị ba viên bị nổi nhôm hay móc nhôm thì em sẽ đổi trả cho anh chị một cặp mới đó tiếp theo thì à, đầu máy số 1 là đầu máy cố định và đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển đầu anh chị các bạn di chuyển ờ, lấy kích thước xong thì anh chị các bạn hãy ờ, tay vì xuống tay thì chúng ta hãy tốt cho động hơi này đó, cái hơi thì rất là chắc chắn và đấy là những cái cơ bản và hệ thống điện do bảng điều khiển thì sẽ là tích hợp chuyển hóa hoàn toàn sang hướng điện thì để cho anh chị và các bạn rất là dễ dàng sử dụng à, cho dù những người mà anh chị các bạn chưa tiếp xúc với máy móc bao giờ hay là những người mới hay thợ mới kể cả những uh, à, các bác mua máy về có thể là đưa cho vợ mình có thể là vận hành được nó rất là dễ tại vì nó hoàn toàn chuyển hóa sang tiếng Việt đó ví dụ đây là chuyển máy chuyển góc đầu máy số 1 này em sẽ chuyển góc thực tế luôn cho các anh chị bạn được thấy luôn đấy máy chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng và anh chị có thể cắt riêng biệt từng đầu máy trái từng đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy song song cùng một lúc và sau đây em sẽ cắt chi tiết em à, sẽ cắt thực tế luôn để cho anh chị các bạn có thể là cảm nhận được vâng đây là sản phẩm mấy em vừa cắt ra đây là sản phẩm chưa có dầu làm mát đấy nhôm sinh pha chính hãng dày 22 nhập khẩu Quảng Đông khi anh chị có dầu làm mát vào rồi thì máy ờ, mặt cắt sẽ sắc mịn hơn rất là nhiều và khi em ờ, vừa cắt thì c ờ, với độ nghiêng anh chị có thể thấy này với dòng 05 F55 bên em hay là còn gọi là 05 XS thế hệ mới bên em thì nó cải tiến hoàn toàn khác biệt so với dòng 05S trên thị trường hiện nay à, với thiết kế mặt đích anh chị có thể khi đi xe máy anh chị hay để ý kỹ nhá cái dòng này bên em cái mặt đích là rất là lớn và bằng phẳng khi anh chị và các bạn à, kẹp kẹp phôi nhôm này vào này thì nó sẽ không bị lệch không bị lệch cái cây phôi thì rất đảm bảo về vấn đề là mặt cắt góc cắt cho anh chị các bạn rất là chuẩn thứ hai nữa là mặt thì cái mặt đích là rất là dày nó đảm bảo về vấn đề tính cơ khí về độ chuẩn xác độ ổn định lâu dài nó sẽ cao hơn rất là nhiều và đối với dòng S15 này đấy bên em thì à, đầu máy S 1 và đầu máy số 2 sẽ được thiết kế là máng trượt DC với độ nghiêng không giống như những dòng thông 05S trên thị trường hiện nay thì nó đang là cái độ bằng phẳng khi anh chịu chuyển góc 45 độ đó thì khi cắt DC không trượt ra ngoài ờ, rất hay bị quấn vào làm hỏng me gợi lưỡi đó là rất là nguy hiểm cho cả máy móc cũng như cho là người làm việc và bên em đã cải tiến và khắc phục những cái điều đó để đảm bảo cho nó sự an toàn và độ bền của nó sẽ cao hơn rất là nhiều à, trên mỗi đầu máy thì sẽ được tích hợp vòi phun dầu thông minh và tự động khi anh chị và các bạn cắt thì ờ, vòi phun dầu sẽ tự động phun ra theo hệ thống đường dây này và sẽ bảo vệ hệ thống nước cắt bên trong đảm bảo và tăng tuổi thọ của nước cắt à, nó sẽ lên gấp 2 gấp 3 lần anh chị các bạn và đỡ tốn chi phí hơn đó và tiếp theo nữa thì ờ, trên đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển thì bên em đã cải tiến mới và để cho anh chị và các bạn hệ thống đèn núp và đèn chiếu sáng cái núp và đèn chiếu sáng anh chị làm việc vào ban đêm ban đêm khi anh chị tăng ca tăng ca làm việc ờ, thì chúng ta sẽ lấy nhìn cái kích thước dễ dàng hơn đó thứ hai nữa là cái hệ thống ờ, thước thước bên em thì sẽ được nẹp sẽ được nẹp ở bên trong và được khắc xi si, cho nên là đảm bảo về cái độ chắc chắn độ bền không bị phai mờ ờ, trong thời gian Đấy. đường dây bên em anh chị các bạn đường dây bên em là dây đặc pi 32 làm bệt với thân máy không có cây đảm bảo thì khi di chuyển ở máy số 2 nhiều nó rất là chắc chắn nó đảm bảo ổn định hơn tính ờ, về vấn đề là không bị biêng lưỡi và cái điều đặc biệt quan trọng hơn nữa khi anh chị đi xe máy hãy để ý kỹ hãy để ý cái hệ thống motor bên trong này thứ nhất là hệ thống motor phải nói đồng 100% cái thứ hai hệ thống motor nó khác biệt motor pin em thì hiện tại đang dùng dự sử dụng đó là motor 3 của pin anh chị bạn hệ thống motor 3 của pin đó không giống như những dòng thông thường hiện nay thì motor chỉ là hai của pin khi anh chị sử dụng một thời gian thì nó rất hay bị biêng lưỡi đảo lưỡi thì uh, vấn đề cắt ra các sản phẩm như này á thì nó sẽ không đảm bảo dẫn đến hiện tượng đó là hay bị uh, lệch góc hay là nó không kít và sản phẩm nó sẽ không đẹp à, bên em thì motor nó cải, cải tiến hoàn toàn mới hơn và toàn bộ thân bệ máy bên em thì là nó là tay dân ờ, thân liền khối thân liền khối đó nó rất, rất là chắc chắn và đảm bảo sự ổn định lâu dài và đang mang trên mình nó một là một màu xanh đó là xanh ngọc nhật bảo đây là một ngầu độc quyền và thương hiệu của công ty ờ, cổ phần Cutter Việt Nam đó và anh chị có thể tham quan một chút về phía sau đầu máy đó dạ vâng đây là hệ thống phía sau đầu máy anh chị có thể thấy là rất là gọn gàng để sẽ phù hợp cho những cái cơ sở nào với diện tích là không ờ, có nhiều diện tích thì chúng ta phải đầu tư những dòng máy như thế này rất là gọn rất là tiện lợi à, hệ thống dây xích để bảo vệ hệ thống dây hơi cũng là dây điện rất là chắc chắn sử dụng à, hệ thống ờ, nhựa bên em thì đó là nhựa D050 đó là nhựa cao cấp nhựa chịu lực anh chị các bạn ạ không giống như những dòng rẻ tiền trên thị trường ngày nay đang sử dụng cái nhựa hệ thống nhựa rất là rẻ rất là yếu đó à, hệ thống piston bên em thì sử dụng à, đó là hệ thống à, pít đúc liền đúc liền anh chị các bạn nhé bằng nhôm hệ thống đúc liền nó sẽ đảm bảo hơn cái hệ thống piston tâm trên thị trường hiện nay khi anh chị sử dụng một thời gian nó rất hay bị hỏng làm hỏng cái cái độ bền của nó sẽ không cao đó và bên em thì hoàn toàn sử dụng hệ thống cao cấp là bê tông công nghiền hết và tiếp theo nữa là một điều cải cải uh, à, tiền mới bên em thì uh, hệ thống uh, bình dầu thông minh này anh chị có thể thấy này bộ nọc thứ nhất khi chúng ta châm dầu vào thì sẽ đi qua một bộ nọc này và một bộ nọc bên dưới đầu giấy đầu dây bên dưới này nữa là cái chóp nón này đó nó sẽ đảm bảo khi chúng ta sử dụng nó sẽ không bị cái đường dẫn dầu phun dầu phun nước lắt nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều đó và tiếp theo nữa thì đó là hệ thống tủ điện anh chị có thể là tham quan về hệ thống tủ điện của bên em à, nó khác biệt và nó đẳng cấp hơn những dòng 05S trên thị trường hiện nay thì cái dòng F55 này bên em ấy thì hệ thống điện nó rất là đẳng cấp và khác biệt à, tách biệt riêng cho mỗi đầu máy là một CB một cục khởi động từ đó tách biệt riêng cho đầu máy luôn à, một à, cầu trì một áp tổng ờ, một cục chống độc pha và đặc biệt hơn nữa là sẽ có các cái cảm biến nhiệt và lơn lơn e nhiệt để nó bảo vệ cho hệ thống motor sử dụng nó sẽ độ bền nó sẽ cao hơn khi chúng ta hoạt động quá tải nó sẽ tự động ngắt để nó bảo vệ cho motor nó được uh, tổ tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều và tách biệt do hệ thống hơi thì uh, nó là bên dưới này đó hệ thống điện và hệ thống hơi tách biệt nhân nhau nó sẽ không đảm bảo nó sẽ không làm ảnh hưởng đến nhiễm điện hay nhiễm từ đó rất là an toàn À, dạ vâng và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu chi tiết cũng như là sơ qua một chút về cái dòng máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F55 bên em. Đây là một dòng máy sản phẩm mà đang được rất nhiều các bác làm nhôm kính trên thị trường hiện nay đầu tư Đó, để ờ, đầu tư về giống dòng sản phẩm này. Thì ờ, để biết thêm những chi tiết về uh, sản phẩm và anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại phía bên trên màn hình em Khải 0963 296 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Ngoài ra thì bên mình cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu 06, 07, 08 hay là 09, F55, F66 hay là những dòng cao cấp hơn như là 09, 09S, F90, 99 máy tay đố để dập vũ khí à, và anh chị có thể để đến một trong hai cơ sở gần nhất phía bắc đó là bến xe yên nghĩa hà đông hà nội khu vực phía nam là bến uh, gần công viên suối tiên 9 của chúng Minh để ờ, được sang máy và test máy trực tiếp luôn à, và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm như là ủng hộ công ty bên em à, xin chào và hẹn gặp lại